Chào mọi người, quay lại kênh uh, cân máy câu nhật của mình nhá. Đây, hôm nay tiếp tục đến một số máy nữa nhé mọi người. <coughs> mình quay qua rồi mọi người uh, thích con nào thì uh, alo 0919 593626. Con này tìm tay qua S 105 à, HV sẽ cho đợt nhặt tới nha mọi người khóa cứng nhà cối siết cối cứng đây nha nhà cối đây <clears throat> ok <clears throat> khuyên đã cửa bằng đá lớn nha mọi người rồi ok <clears throat> con này mới bán 700 đây qua số 1 700 Số 2 Sản xuất ở Nhật Olympic Midgate No 2RX Đây Dòng này dòng cửa biển Số 2 vô 200m à, Số 350 Số 4 100m Sản xuất ở Nhật luôn Đây khóa này mở khóa này tắt tiếng kêu này đó ok đây ngoại hình của nó như thế này đấy <clears throat> con này con số 2 số 2 mình bán 200 nha mọi người 200 số 3 số 3 con này là Shimano Carbon Matic 2000 sai thật của con này thì khoảng tầm ngàn rưỡi tới 2 ngàn đúng rồi ngàn rưỡi 2 ngàn con này cổ trực nha mọi người cổ trực rất là đẹp đây toàn thân kim loại <clears throat> cược số 4 120 cược số 3 150 cược số 2 cược số 2 225 m một bình đồng một bình đồng nhá rồi sổ rồi cái này bỏ vô dễ mọi người <coughs> ở đây nó có một cái viên ở đây đó ok ok đây con này á thì cũng là tay quay trợ lực nha mọi người đây phần tay quay này là phần tay quay trợ lực vốn dĩ cột của nó cũng là cột trợ lực rồi đó khóa mở con này cũng sản xuất ở giá bé luôn Nhật thôi này logo của nó đây đóng cái cửa này cái trúc mưa tạt đây phần khuyên ra à, đá là bằng uh, ra cược bằng đá nha mọi người gập tay gập tay trái phải ok hết nha mọi người rồi con à, con số uh, à, 3 bán 350 ngàn Rồi số 4 Số 4 là con này Shimano Demi 100 Cược số 2 Vô 160m Cược số 3 Vô 110m Cược số 4 Vô 80m ok rồi nhà cối con này cũng ờ, sản xuất ở Nhật đấy nha mọi người Shimano sản xuất ở Nhật rồi con ờ, con số ờ, số mấy đây nhỉ số 4 số 4 này mình bán một trăm rưỡi nha mọi người số 4 150 ok số 5 số 5 zip kết 50 máy thì rất là mượt rồi khỏi phải chế rồi xả cối xịt cối nở ra xíu ok đây con này sản xuất ở Nhật à, ở Hàn Quốc sản xuất ở Hàn Quốc này khuyên ra cửa bằng đá này quay tay phải nha mọi người tay phải à nãy giờ mấy con máy à, năm đá số tay phải hết nha mọi người tay phải hết con này con số 5 mình bán 400 5 400 6 một con đai qua tay đôi 2500T size thật của nó cũng hai là 2500 con này thì uh, xem nào Imperial X đây qua 2500T con này hình như có ABS thế vậy con cửa của nó thì uh, mình không thấy nữa rồi nha mọi người cửa của nó mơ mà ra mình thấy nữa đây con này thì à, toàn thân là kim loại tay đôi nhưng mà cái su ở đấy của nó bị uh, mục rớt hết rồi cái su bị uh, mục rớt hết rồi nha mọi người đây nồi này ra cái khuyến đã cước khuyến đã cực đông con đẹp con này sản xuất ở Nhật nha mọi người sản xuất ở Nhật rồi quay thử coi mày êm thật rất là êm khóa này khóa ok này gập tay rất là êm khóa này sản xuất là Nhật nhá đó gập tay đổ tay trái phải đều được hết ngoài hình thì hơi xíu một xấu một xíu <coughs> con này con số à, 6 số 6 con này mình bán à, 550 con này đáng lẽ mình bán 600 nhưng thôi con này con khuyên mại 550 nha mọi người 550 ngàn Ngoài trời mưa hơi to nên mình sẽ nói lớn nha Rồi tiếp một con uh, Shimano T-Wing Power GT ngàn, Carbon Titan Khóa này Máy thì rất là mượt Không chế vào đâu được Thân là thân carbon Cối là cối titan Ok Con này là cược số 4 vô 200m cược số 5 150m cược số 6 là 120m này ok sai thật của con này sai 3 ngàn chỗ ra cái khuyến ra cược á bằng đá con rất là đẹp nha mọi người khuyến ra cược bằng đá con rất là đẹp con này sản xuất ở Nhật thôi sản xuất ở Nhật đây mưa ở đây mình sẽ nói hơi to một xíu nha mọi người đây nụm tái quái này bằng gỗ này con này con số 7 con số 7 này mới bán 1 triệu số 7 1 triệu nhá rồi số 8 số 8 là con uh, gì đây à, Shimano Biomaster XT 4000 Mấy dòng này thì khỏi phải chê Con này của nông Gập tay đầu tay trái phải tất cả đều được hết Đây Khóa này Núm này bằng gỗ này mọi người Này bio Biomaster X sản xuất ở Japan Nhật Rồi Cược số 2 À cược số 3 200m Cược số 4 150 Cược số 6 À cược số 5 110m Đó khuyến ra cược ở đây vẫn còn đẹp ok rồi mỗi bình đồng sai 4 ngàn cước vào bao nhiêu rồi Shimano XT máy mượt cối nông sản xuất Nhật con đây là con số 8 à, mới bán 1 triệu 1 1 triệu 1 nha mọi người Rồi Số 8 rồi con này số 9 Máy mượt Máy này máy Trung Quốc xuất Nhật Bridge Spring Con này cửa số 5 250m Số 6 180 Số 10 150 BX 7000 sai thật của nó size 7000 à, toàn thân à, là graphic phổi là cối động xe bảy ngàn ok khuyên ra cược thì hơi dơ về mọi người vệ sinh lại nhá <coughs> à để mọi người xem cái cổ ở phía trong rồi đây toàn thân graphic ủa đợi chút ờ à, graphic mua pin đâu chơi con này đẹp này mới tập cấu chơi con này đẹp này <coughs> con này thì mình sẽ để giá tốt cho mọi người nha con này là con số 9 mình bán 250 ngàn 9 250 Rồi số 10 Số 10 bài này gì đây Đây quá Đây quá size con này thì khoảng 6 tới 7 ngàn Máy rất êm Khóa này 6 tới 7 ngàn nha mọi người <coughs> Con này sản xuất ở Nhật <coughs> Toàn thân là kim loại Đây Con này là cột trợ lực luôn nha mọi người Cổ trợ lực Đây cổ trợ lực đây rất là đẹp con này ngoài hình con khá là đẹp về vệ sinh này rất là ngon nha mọi người cược số 3 320m à, cược số 4 320 cược số 5 250 cược số 6 200 cược số 7 170m mỗi binh động giá từ 6 tới 7 ngàn đây qua ST e 6 ngàn ST e 6 ngàn nha mọi người gập tay đầu tay trái phải máy mượt <coughs> rồi cái khuyến đã cược này vẫn còn đẹp nha mọi người khuyến đã cược vẫn còn đẹp con này là con số 10 sản xuất ở Nhật con số 10 con này mình bán một triệu một triệu nha mọi người rồi rất cảm ơn mọi người theo dõi video của mình ai mua hàng thì liên hệ mình là số điện thoại trên tiêu đề nhá rồi cảm ơn mọi người nhiều